Đang uh, xin chào bạn Sau đây đang uh, xin giới thiệu các bạn máy ờ, Zolo Dragon 4000 Cái này đang vừa về size 4000 thôi Đây là thông số của máy và ờ, ờ, sách thông số ghi thông số của máy và mã vạch đây các bạn máy này à, có hai tay quay các bạn nhé một tay quay nhựa một tay kim loại đây tay quay nhựa đây đây kim loại thì à, mạ vàng này thì à, thiết kế dòng máy này thiết kế gọn nhẹ đây các bạn thông số của máy này máy à, thiết kế gọn này và bánh răng là à, đồng đấy các bạn tay quay à, tay quay siêu khỏe thiết kế kiểu X đấy, thiết kế kiểu gọn tỷ lệ truyền của nó là 5.1.1 6 của 1 vòng bi trọng lượng là 288 g Đấy, sức chứa dây đây các bạn 0.28 là 270 g 0.33 là 200 m 0.37 là 160 m Đấy, mã vạch và mã và tên của nhà hãng sản xuất đây các bạn Zolo đây quay uh, kim loại uh, so now sơn ờ, tính điện này ờ, rất nhẹ và gọn đấy sáu một vòng bi đấy bạn tiếng kêu rất uh, máy bốn nghìn các bạn nhé nghe thông số của máy lại đặc biệt là bánh răng này là bánh răng ờ, đồng các bạn ờ, vẫn chưa ra hết tay đây ờ, bây giờ ra hết rồi khá đẹp thiết kế mới bản này bản 2020 các bạn rất nhẹ các bạn tay khá đẹp và chắc vừa chắc vừa khỏe các bạn đặc biệt là có tay ờ, dự phòng sơ cua hai trăm tám mươi tám gram cũng nhẹ các bạn bốn nghìn dòng bốn nghìn hai trăm tám mươi tám thiết kế gọn Đây các bạn. Lô kim loại rồi nhé. tay quay tay quay tay quay nhựa này các bạn có cả ốc kèm theo các bạn nhé ốc này dòng Zolo này thì cũng ờ, có tên tuổi ở trên ờ, thị trường Việt Nam các bạn tay quay này thì gặp các bạn bóc gặp vừa rồi hải đăng à, xin à, đã giới thiệu các bạn là máy câu cá zolo dogon bốn nghìn hải đăng à, xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của hải đăng fishing